Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo nha anh em. Đây, kênh tiếng soi kèo. Thì riêng cái kênh tiếng soi kèo này của Tiến thì cũng đạt sắp đạt được tới mốc là 1k sub rồi. Anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh để cho Tiến có thêm nhiều động lực uh, cũng như là là cái kênh này nhanh chóng đạt được tới mức uh, 1k sub đấy để tiến ra thêm nhiều cái video cũng như nhận định về các trận đấu sắp tới này à, phía trước còn các nhiều giải đấu như châu âu rồi rồi à, châu á các giải đấu rất hấp dẫn anh em đặc biệt là cái giải sắp tới nó như Elgo hay là một loại uh, ờ, Elgo cái kiểu nói chung là rất nhiều giải đấu hay đấy Tiến sẽ lên thêm nhiều video nhận định các trận đấu sắp tới cho anh em nhưng anh em nhớ hãy ấn đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo cũng như là đăng ký theo dõi kênh mới lập của Tiến Tiến Bóng Đá đấy thì Tiến cũng xin cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiến thời gian qua và đã theo dõi Tiến trên cái kênh YouTube đấy và lý do mà Tiến tạo thêm cái kênh Tiến Bóng Đá này là là để uh, ra thêm nhiều video mới về các giải đấu cho anh em vì thường tiếng làm trên một kênh nếu mà đăng nhiều video nó sẽ nó sẽ ờ, bị uh, mất tương tác kiểu như là nó sẽ không có nhiều đề xuất từ cái youtube anh em đấy cho nên tiếng sẽ chia đều hai cái kênh này tiếng sẽ đăng nhiều cái uh, video lên để cho anh em tham khảo về cái trận đấu uh, vì vậy mà anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi cái kênh này nhé đó nếu như mà anh em kiếm cái kênh tiếng bóng đá không ra anh em có thể gõ cái tên miền là tiếng bóng đá 68 anh em gõ trực tiếp lên cái thanh công cụ tìm kiếm này là anh em tìm thấy ra nhé ok thì uh, quay lại với cái video này tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích và ra kèo cho anh em cái trận đấu tại uh, Serie A trận đấu giữa cái thằng Monza và cái Monese thì cái trận này thuộc cái vòng 27 nha anh em đó được diễn ra vào lúc uh, à, 21 giờ tối nay ra tức là 9 giờ tối nay đấy <coughs> thì uh, trước khi mà đến với cái phân tích cũng như đưa ra tỷ lệ kèo trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đi qua xem về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cặp đấu này nhá đây thì anh em có thấy này đội chủ nhà Monza được nhà cái đánh giá là là là có một cái à, tỷ lệ thắng rất là cao trong cái cuộc đối đầu này khi mà đưa ra mức kèo chấp lần lượt là nửa một cùng với mức nửa trái này bên cạnh đó còn có mức uh, chấp một hòa luôn đấy rồi chấp 0.5 0.5 0.25 đấy rất là nhiều mã kèo để cho anh em chơi uh, ờ, Gober còn mã kèo tài xỉu cái chặn 2.5 rồi 2.25 này 2.75 rồi hai hòa đấy rất là nhiều mã kèo nha anh em nhưng uh, Tiến đã nói nhiều lần với anh em rồi là Tiến nhận định cho anh em các trận đấu này khá là sớm đấy à, ờ, tiếng nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm kể tại vì anh em cái trên cái youtube á, nó bắt buộc là tiếng phải à, nhận định sớm các trận đấu mới có được cái đề xuất từ cái youtube đó Tiến phải nhận định sớm thì anh em mới tìm ra được những cái video soi kèo của Tiến trên kênh YouTube đó từ nửa ngày đến một ngày có khi là hơn ờ, có khi là một ngày rưỡi luôn đó Tiến lên cái hồi sớm cho nên vì cái lý do mà lên kèo sớm à, bởi vậy là chưa có được cái nhiều mã kèo cho anh em chơi cũng như là cái mã kèo thẻ kèo gốc hiện tại nhà cái vẫn chưa có ra nè đó nhưng mà chắc chắn với anh em ví dụ như trận này đá 9 giờ tối nay đúng không 9 giờ tối nay thì chắc chắn là tầm uh, trưa thôi tầm 1 2 giờ trưa thôi là chắc chắn sẽ có nhiều mã kèo khác đó như là kèo thẻ kèo gốc kèo cả hà nội cùng ghi bàn kèo gung này nọ các kiểu rất là nhiều mã kèo sẽ lên trên trang này cho anh em chơi anh em thích mã nào vào mã đó đó hiện tại thì chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi nhưng mà tiếng riêng tiếng thấy hiện tại vẫn rất là nhiều rồi nha anh em đó vì và với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến cho anh em mà tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích về cái cặp đối đầu này nhá đây <coughs> à mà tiến cũng có đôi lời muốn chia sẻ với anh em ra này à, có nhiều anh em có nhiều anh em hỏi tiến là tại sao mà tiến bảo trên nhóm là những mã kèo chuẩn còn khi mà trên youtube lại là những mã kèo tham khảo thì tiến cũng nói rõ cho anh em hiểu nhá Tiến đã nói nhiều lần rồi là trên YouTube bắt buộc phải làm từ một ngày đến ngày gửi, có thể là trên nửa ngày trở lên mới có cái đề xuất để anh em tìm được những cái video nhận định của Tiến để anh em tham khảo đúng không và do nhận định sớm nên chỉ có được những cái đội hình dự kiến nhằm chặn không có nên em cái này chỉ là đội hình dự kiến mà nhà cái à, mà mà nhà cái cũng như là các chuyên gia nhận định đưa ra cho chúng ta tham khảo mà thôi đấy không phải là đội hình chính thức anh em đó tất nhiên là trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng lúc đó sẽ có cái đội hình chính thức nó cụ thể hơn cũng như là về cái thông tin lực lượng cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào chấn thương cái kiểu này nọ thì trước giờ ổn lần 30 phút đến một tiếng nó sẽ chuẩn 100% nha anh em đấy lúc đó thì tiếng nắm bắt được cái tình hình là các đội bóng chơi với sơ đồ nào cầu thủ nào chấn thương rồi rồi đội nào đang là đội cần điểm và chơi với cái cái cái đội hình là công hay đủ đó lúc đó tiếng mới lên lại cái kèo chuẩn nhất tiếng đẩy lên trên nhóm cho anh em theo đó đó gọi là cái kèo chuẩn còn trên youtube thì anh em biết rồi do tiếng lên sớm chưa có nhiều thông tin đó chỉ là những cái dự kiến và những cái thông tin ngoài lề để tham khảo thôi nhưng mà tiến vẫn phân tích một cách một cách rất là tỉ mỉ và và à, rất là chuyên sâu về các cái à, về cái cái cái cái à, nhận định đang có để cho anh em tham khảo đúng không đấy vậy cho nên lúc nào trên youtube tiến cũng nói chỉ là những má kèo tham khảo thôi đấy còn những anh em mà hỏi tiến vào nhóm của tiến là những má kèo có chuẩn không hay là có lấy phí lấy lọc lá hay không thì tiến xin nói nha vào nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí tiến sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em vào nhóm của tiến đã đặc biệt là những anh em mà thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn được vào nhóm của tiến để cùng đồng hành ở chặng đường phía trước thì ờ, bắt buộc tuy là miễn phí nhưng bắt buộc anh em phải có được hai cái điều kiện mà tiến đưa ra anh em nhớ nha điều kiện thứ nhất là cái số vốn của anh em ít nhất cũng từ một củ hai củ trở lên đấy vì với số vốn một hai củ trở lên tiến mới dễ chia kèo cho anh em cũng như là à, đây ví dụ như mã kèo này tiến sẽ chia cho anh em là vào một là vào mã kèo cả chặn này hoặc là mã kèo gãy xỉu đó cũng có thể là tiến bảo anh em là vào mã kèo gốc không chơi các mã kèo này nhưng bù lại đó tiến sẽ bắt buộc anh em phải dằn lại mã kèo tỷ số ví dụ như vậy đúng không thì thì anh em chúng ta mới có lãi được để hạn chế thua tha đó còn nếu mà anh em chỉ cầm vài trăm vào nhóm thì làm sao mà tiến chia kèo danh được không lẽ tiếng kêu anh em ừ vào cái thằng này hai hai trăm k đi xong vào cái mã tỷ số 200 đó vậy thì làm sao mà có lãi được đúng không anh em chơi phải vốn ít nhất mà hai củ dư lên đó anh em nhớ nhá anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò rồi rồi chơi năm mười củ rồi mấy chục củ cái trăm một chặn được không lẽ một hai củ ở đây anh em không dám đầu tư vào nếu mà tin tưởng tiến muốn đi cùng với tiến đúng không chứ đừng có cầm vài trăm vào rồi xin vào nhóm của tiến nói thật với anh vài trăm là không không có làm được cái gì đâu đó nếu mà anh em có vài trăm nó thay vì anh em để tiền để đi ăn uống cà phê hay này nọ các kiểu đi đó chứ đi vào nhóm của tiến là làm gì đúng không với lại có nhiều trường hợp á, bỏ vài trăm ra lại muốn xin vào nhóm của tiến với cái mục đích đó là là lấy những má kèo mà tiến đã cho để đi đánh bên ngoài quả thầu quả cò đó nói thẳng là những anh em đó là những anh em ngu ấy rất là ngu luôn nếu mà có mạo phạm gì thì tiến xin lỗi vì sao mà tiến chửi ngu đúng không anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò vừa bị mắc like mắc cỏ nè mà còn ờ, liên quan đến nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa chưa nói đến là pháp luật việt nam nó đang rất là gò gỉ về những cái vụ mà mà chơi banh bóng này đúng không anh em đấy bởi vậy rất là phiền luôn chưa nói đến cái việc nè monza ví dụ như cái kèo này monza chấp nửa một anh em chơi trên trang là được ăn 2.12 thí dụ như anh em bỏ 10 củ ra anh em bỏ thí dụ một củ thôi anh em bỏ một củ ra anh em đánh cái kèo này nếu mà anh em thắng anh em ăn được một củ 120k đó ăn gấp hơn hơn cái số 4 anh em bỏ ra rất là nhiều nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài qua thầu cò nó vẫn cho cái mã kèo nửa một nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 8 ăn 7 ăn 9 thôi đó nó sẽ cắn một khúc là anh em nếu như anh em thắng trận này đúng không đó nhưng mà ngược lại nếu anh em thua thì cái người bắt mát vẫn là anh em nó chả mất cái gì hết mấy thằng thòng cò ấy mà ngược lại nó còn kiếm được một số 4 từ anh em nữa đó kiếm được cái hoa hồng từ cái khi mà anh em thua nữa đó cái đó gọi là chơi ngu đúng không cho nên không có lý do gì mà để phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò hết đó tất cả anh em muốn vào nhóm của tiến bắt buộc phải chơi cùng trang với tiến cái việc mà chơi cùng trang là tiến có thể kiểm soát được những cái tỷ lệ kèo trên trang đó vì anh em chơi chung trang với tiến là tiến cũng chơi trên trang này đấy anh em mình chơi cùng trang tiến biết được cái tỷ lệ biến động của những cái mã kèo này đó tiến thấy lúc nào lên lúc nào xuống tiến thấy lúc nào hợp lý tiến sẽ kêu anh em vào và đẩy trực tiếp lên nhóm ví dụ như tiếng cho anh em vào một mã kèo nào đó mà tiếng thấy nó không ổn thì chừng 15 20 phút hoặc là giữa trận đấu tiếng sẽ lập tức đưa anh em bán cái kèo đó đi đó, nếu mà bán kèo chỉ lỗ 5 đến 10 thôi đúng không <laughs> hoặc là tiếng sẽ bảo anh em vào thêm cái kèo khác để dằn lại cái kèo đó đó lúc đó nó sẽ hạn chế cái việc thua tha ok cho anh em thì tiếng chỉ chia sẻ những gì mà tiếng muốn nói rồi còn quyết định là anh em anh em tin tưởng muốn đi đường dài tiếng thì cứ liên hệ với tiếng. đó chỉ cần chơi cùng trang với tiếng và có số vốn ít nhất một hai cổ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng quên nói với anh em nữa muốn chơi cùng trang phải bắt buộc có một cái tài khoản ngân hàng nhé và một cái tài khoản ngân hàng đó phải có xài cái chuyển khoản online anh em nhớ nhé ok bắt buộc cái đó là là nếu mà muốn vào nhóm của tiến thì phải đạt hai yêu cầu đó thì à, với những tỷ lệ à, thôi quay lại với trận đấu này nhé tiến chỉ nói bấy nhiêu thôi với những cái tỷ lệ kèo mà hiện tại này tiến đã phân tích cho anh em từ nãy tới giờ trước khi mà đưa cái cái cái, cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo á thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nhé đây trước tiên là đến với cái đội hình ra sân của hai đội đội hình dự kiến nha anh em thì chủ nhà Monza sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là 3421 đó với cái tiền đạo mà cấm cao nhất chính là Betena tiền đạo mang áo số 37 của Monza này đấy và hộ công là có ờ, Kirura này cùng với Cabari ờ, đó thì những cái cái hàng tiền đạo của ờ, cái hàng công hàng tiền đạo của Monza ở những trận gần đây thi đấu cũng khá ổn nha anh em ngoại trừ cái trận thua hai hai cái trận thua một không cái trận thua ba không chứ sao Nitina này là phải chơi thiếu người đó nhớ nha anh em cái trận thua 3 không trước uh, ờ, Salet Nitana này là do Monza chỉ thiếu người và bắt buộc phải thay đổi cái hàng tiền đạo để thế cái hàng thủ vô đó nhưng vẫn nhận chung cuộc với thất bại 3 không còn trừ cái trường hợp thua trước ông lớn Milan Nga còn lại các trận đấu còn lại thì thì uh, Monza đều ghi bàn đều ghi bàn trước mọi đối thủ luôn đó trong đó có ở nè anh em nhìn sơ qua thôi thì ở hai trận đấu gần nhất Monza đã có một chiến thắng 2-1 trước cái thằng Empoli đó và mới đây nhất thì Monza đã có một trận hòa một đều trước Verona ngay trên sân nhà của Verona luôn đó và cái thành tích của Monza trên sân nhà cũng khá là tốt trên sân nhà nha anh em anh em nhớ nha ở bốn trận gần nhất trên sân nhà thì Monza có được một thắng một hòa và hai một thắng hai hòa và một thất bại sau bốn vòng đấu gần nhất đấy một thành tích tương đối là ổn còn về cái đội uh, à, về cái đội hình của Kimoneje đội khách thì đội khách ở trận đấu này ra sân với sơ đồ là 343 đấy thì cái bộ ba tấn công của đội khách chính là Okereke này rồi Dexter này đấy rồi Sadio này đấy thì những cái tiền đạo này à, à, ở mùa giải năm nay thì anh em biết rồi đó không những riêng những tiền đạo mà hàng tiền vệ đến hàng tới đến hàng hậu vệ thủ môn đều chơi các tệ tại môn năm nay nói chung là cái tập thể của Kimoneje à, gần như là là cái cái trình độ còn quá chênh lệch đối với Serie A hiện tại đúng không anh em đấy anh em có thể thấy là thằng kia Monese này trải qua 10 à, trải qua 26 vòng đấu tại à, Syria nó chỉ có được uh, uh, đúng một chiến thắng mà thôi cùng với đó là 9 trận hòa và 16 trận thua đó và cây hiện tại chỉ có được 12 điểm và cách cái nhóm an toàn là vị trí gần nhất là vị trí thứ 17 Serbia với 12 điểm cách biệt một cái vị trí mà mà rất khó rất khó để cho cây vượt qua được cái cái nhóm an toàn này đấy và cái cửa mà để chơi giải series B mùa sau cho Kimono Z rất là sáng luôn nha anh em đó thì còn cái phong độ của Kimono Z anh em thấy này trải ở 6 trận gần nhất tại Syria thì Kimono Z có một chiến thắng trước 21 trước Roma thì đây cũng là cái cái, cái chiến thắng mà đầu tiên tại Syria của cái thằng Kimono Z này đấy như tiếng vừa nói đó cùng với đó là một trận hòa trước uh, Torino với tỷ số 2 đều và bốn trận đấu còn lại thì Kimono đều thua đều thua trước mọi đối thủ đấy và ở trận gần nhất thì Cremonese thi đấu trên sân nhà cũng đã bị Fiorentina đánh bại với tỷ số 2-0 anh em có để ý không thì những trận thi đấu gần đây tất cả 10 trận luôn trận nào cái thằng Cremonese này đều cũng bị thủng lưới hết trơn đấy một cái hàng thủ thi đấu khá là tệ đó và trong cái lịch sử đối đầu trong cái lịch sử đối đầu thì à, có một điều à, à, thú vị là hai cái đội bóng này là đã thi đấu ở giải Serie B ở mùa trước em nhớ nhá Monza và Cremonese đều đã gặp nhau ở Serie B mùa trước đó thì ở hai ở hai trận lượt đi lượt về Serie B mùa trước thì Monza có một chiến thắng 1-0 trước Cremonese ở lượt đi đó lượt về thì thì Cremonese lại có chiến thắng ngược 3-2 trước Monza đấy thì anh em có thể thấy hai cái đội bóng này đã cùng nhau thăng hạng tại Serie A mùa này nhưng xét về tất cả thì à, Monza là cái đội làm tốt hơn và đang giữ vững được cái vị trí có thể trụ hạng ở mùa giải năm nay đấy còn Cremonese khá là tệ điển hình như ở trận lượt đi Serie A mùa này đây trận lượt đi thì thằng Kemonese cũng đã phải nhận thất bại trước Bonja với tỷ số 3-2 ngay trên sân nhà của mình đúng không anh em đấy thì ở trận đấu này à, tỷ lệ kiểm soát bóng của cái thằng uh, à, Kemonese cùng với Monza là ngang bằng nhau và cái uh, tỷ lệ mà tạo ra cơ hội cũng không chênh lệch nhau cho lắm nha anh em đấy nhưng về à, đẳng cấp cũng như cái như trình độ thì mình thì tiến thấy khá là ngang nhau nhưng có phần thiếu may mắn dành dành cho Kimonese cũng như là cái chiều sâu đội hình của đội bóng này là không có đấy cho nên là rất khó để cạnh tranh được một vị trí trụ hạng ở ở ờ, Serie hiện tại nếu mà và không phải không phải nếu nữa mà chắc chắn Kimonese 80% là phải rước hạng mùa giải năm nay đấy còn về cái đội hình dự kiến mà Tiến vừa nói với anh em khi nãy đây cái đội hình này anh em chỉ nhớ nha là cái đội hình mà dự kiến thôi là là chỉ là từ cái chuyên gia nhận định đưa ra cái đội hình dự kiến cho anh em xem thôi chứ không có không có phải là chính thức nhá và chắc chắn là trước giờ bóng lăn 30 phút đến một tiếng đó trước giờ bóng lăn thì chắc chắn là là cái đội hình nó nó nó sẽ không được ra sân như vậy đó thì ví dụ như điển hình nè anh em thấy nè có bốn cầu thủ chấn thương bên cả hai đội luôn nhưng tới giờ bóng lăn chắc chắn là các cầu thủ này nếu như đã có thể thi đấu vẫn có thể cho ra sân đúng không anh em đó vì vậy mà Tiến mới nói trước giờ bóng lăn 30 phút đến 1 tiếng Tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn nhất Lúc đó có đầy đủ thông tin lực lượng về cả hai đội cũng như là cái chiến thuật và lối chơi của hai đội đó Lúc đó thì Tiến sẽ đẩy mã kèo chuẩn nhất cho anh em theo Ok cho anh em Đó hiện tại thì anh em nhớ Tiến nhận định và đưa ra tỷ lệ kèo cho anh em là nằm ở dừng lại ở cái vị trí là tham khảo thôi anh em nhớ nhé nếu mà hợp máu thì anh em có thể vào luôn còn không thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến để ở phía dưới góc màn hình trong video này đó tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm cũng như cho anh em nhận những món kèo chuẩn nhất để anh em cùng tiến đi ở chặng đường dài phía trước đấy và điều kiện thì vào nhóm tiến nói nhiều lần rồi số 4 ít như mọi cũ trở lên và phải chơi cùng trang với tiến ok cho anh em đấy và xét về phong độ cũng như vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại thì cùng với cái mã kèo mà nhà cái đưa ra đó thì tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo mà anh em có thể vào trong trận đấu này đây tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo thôi nha duy nhất một mã kèo thôi đó chính là mã kèo tài mã kèo tài 2.25 cả chặn đây <coughs> ok nha anh em tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo tài 2.25 cả chặn đó anh em kết thì vào anh em thấy những nhận định của tiến hay đúng thì anh em vào còn không anh em có thể vào ngược lại đấy vì cái đội hình của hàng Monza hiện tại có hàng công rất là tốt cũng như là hàng Kimonese đang có hàng thủ khá là tệ nhưng mà hai đội bóng này gặp nhau thường có rất nhiều bàn thắng điển hình như ở trận lượt đi vừa rồi có đến 5 bàn thắng đúng không anh em đấy và tiến so cho anh em xem thêm một việc nữa nè thằng cây này thằng cây này là ở 10 trận gần nhất đều bị thủng lưới ấy cái tỷ lệ thủng lưới rất là cao còn anh em nhìn qua cái thằng Monza trừ khi trừ cái trận mà gặp trước ờ, ông lớn Milan thôi còn lại thì Monza đều ghi bàn trước mọi đối thủ thậm chí là nhiều thậm chí là đa số là hai bàn mỗi trận anh em thấy đấy gần nhất trước Empoli Monza cũng thắng 2-1 này đấy thì với những cái tỷ lệ này không có lý do gì mà để anh em không vào cái mã kèo tài cả đó và thay vào đó thay vào đó tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã kèo tỷ số để anh em dặn lại đấy cái riêng cái video này tiến sẽ phân tích rất là kỹ càng cũng như lên cái mã kèo cho anh em đầu tư anh em nhớ nha đây chốt lại cho anh em là tiến sẽ lên cho anh em hai cái mã kèo trong cái cuộc đối đầu này nè trước tiên là anh em vào cho tiến cái mã kèo tài 2.25 cả chặn đấy cùng với đó là anh em dặn cho tiến cái mã kèo tỷ số 11 đây đó ví dụ nha ví dụ như anh em có số vốn là một củ có số vốn là một củ anh em sẽ chích ra 800 800k anh em vào cái mã tài 2.25 này cho tiếng còn lại 200k anh em sẽ đầu tư vào cái mã một điều cho tiếng đấy với 200k anh em đầu tư vào mã một điều anh em sẽ ăn 6.5 6.5 có nghĩa là anh em ăn được là tầm 1 triệu 3 1 triệu 4 gì đấy đấy đúng anh em nếu như chặn này về một điều anh em thua nửa mâm thôi anh em thua năm thua nửa mâm cái kèo tài thôi 800k thua nửa mâm là 400 thôi đúng không rồi ăn được cái kèo tài này là tổng cộng anh em vẫn có gần hai triệu anh em vẫn có lãi đó còn nếu như trường hợp về tài trận đấu này anh em sẽ ăn được cái mã 800k trận này đó nhưng mà anh em sẽ thua cái kèo tỷ số anh em vẫn có lãi chơi như vậy mới mới gọi là chơi đúng không anh em chứ đừng có phái độ nào vào để đó nó thiệt với anh em chỉ chơi cái kiểu đó chỉ có thua tha mà mà mà xa bờ thôi đấy phải có người đi phải có người uh, uh, dẫn dắt anh em cũng như là là uh, soi kỹ từng cái trận đấu thì mới đưa lên những mã kèo chuẩn nhất cho anh em theo được đúng không đấy ok thì đây chỉ là những cái mã kèo tiến nhắc lại một nữa là mã kèo tham khảo thôi nhé. chắc chắn chứ giờ bóng lăn sẽ có những thay đổi và tiến sẽ đẩy mã kèo chính xác hơn lên trên nhóm cho anh em theo ok nếu anh em ưng kết với những gì mà tiến đã nhận định thấy đúng thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy à, và à, những anh em nào mà thật sự đang thua xa đang thua tha mà xa bờ muốn gỡ gạt từ từ cùng với tiến và đi cùng chặng đường dài phía trước thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc telegram ở dưới góc video này đấy thì điều kiện mà nhóm tiếng không nhắc lại nữa nhá đấy thì cái video này cũng dài rồi tiếng cũng sẽ kết thúc video tại đây nếu mà anh em yêu quý tiếng thì hãy thể hiện một cái cách là uh, ấn đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng số kèo ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mẫu kèo mà anh em đã đầu tư